tổng giá trị đây sẽ là 30.000 đô này tức là tương đương với 30 triệu đồng token AHE đấy Ok tiếp theo này ở đây cũng sẽ trao giải cho top 100 người giới thiệu này thì top 1 sẽ nhận được 300 USDT, top 2 nhận được 200, top 3 nhận được 100 USDT nha. Và thời gian kết thúc của dự án này sẽ là ngày mùng 3 tháng 2 nha. Cũng như là thời gian phân phối là sẽ trong vòng một tuần này. Ok để tham gia Aerox các bạn nhấn vào start ở góc dưới màn hình này. Sau đó ở đây các bạn sẽ điền mã captcha ở đây vào nha. Như ở đây là GSPUG đấy. GSPUG này. Sau đó nhấn enter để gửi ha. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào continue ở góc dưới màn hình cho mình ha. Ok thì đây sẽ hiện lên các nhiệm vụ mà chúng ta sẽ làm để tham gia Aerobe này ha. Đầu tiên thứ nhất này là các bạn sẽ tiến hành tham gia vào nhóm Telegram. Các bạn nhấn vào group ha. Rồi sau đó các bạn nhấn vào join group ở góc dưới màn hình này. Sau đó quay trở lại ha. Rồi tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow Twitter của dự án này, cũng như là like và retweet bài đăng được ghim và tag ba người bạn với nha. Các bạn nhấn vào Twitter này. Kế tiếp nhấn vào open để mở này. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào follow để theo dõi này Ok kéo xuống này Đây cheat đã ghim chính là bài đăng mà đã được ghim này nha Đầu tiên các bạn sẽ like thích thả tim này Sau đó các bạn nhấn biểu tượng này này Kế tiếp nhấn vào cheat dẫn tweet nha Hay là cô tweet đấy Ok thì đây các bạn sẽ tag bằng của bạn Các bạn có thể tag mình cũng được ha Mình là A Còng Hoàng Giang Xe này Ok mình sẽ tag tiếp thêm bạn thứ hai này là A Còng Hoàng Giang MMO này Rồi tiếp nữa là A Còng Hoàng Giang Online này Đó rồi sau đó các bạn sẽ kéo xuống này nhấn vào đăng tweet ha ok quay trở lại này những vụ tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào discord này các bạn nhấn vào discord ha chọn open để mở này rồi kế tiếp nhấn vào chấp nhận lời mời này các bạn chờ loát nha rồi sau đó các bạn nhấn vào hoàn thành nha ok kéo xuống tiếp này Tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các quy định này. Sau đó nhấn vào gửi ha. Ok, mình đã tham gia xong Discord. Tiếp theo các bạn sẽ subscribe, đăng ký kênh YouTube này. Các bạn nhấn vào YouTube channel ha. Chọn Open để mở này. Rồi, sau đó qua sang góc bên phải này, nhấn vào subscribe đăng ký ha. Có thể bật thêm cả nút chuông thông báo này, chọn tất cả này. Rồi, sau đó quay trở lại ha. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy này, tham gia vào kênh đề nam quảng cáo này. Các bạn nhấn vào channel này kế tiếp nhấn vào Join Channel góc dưới màn hình này sau đó quay trở lại ha tiếp theo nữa là các bạn sẽ follow Twitter tài khoản quảng cáo cũng như là like thích thả tim và retweet bài đăng Aerobe ha các bạn nhấn vào Twitter này chọn Open để mở này rồi kế tiếp nhấn vào theo dõi này rồi sau đó chúng ta kéo xuống này đó chúng ta sẽ retweet bài đăng Aerobe nha các bạn có thể retweet bài đăng này nhớ like thích thả tim nha sau đó nhấn vào đây này chọn tweet lại ha ok sau đó quay trở lại này Tiếp theo là chúng ta sẽ subscribe kênh YouTube quảng cáo cũng như like và share YouTube mới nhất này. Các bạn nhấn vào YouTube channel này. Rồi chọn open ha. như đây mình đã subscribe đăng ký rồi. Tiếp theo các bạn nhấn vào phần video này. Rồi sau đó chọn video gần đây nhất này. Rồi kéo xuống nha. Các bạn nhớ like thích này. Rồi share chia sẻ nha. Đó, có thể chia sẻ trên Pinterest này, rồi Facebook hay LinkedIn ha, vân vân và mây mây nha. Rồi sau khi like, thích cũng như là share, chia sẻ xong rồi, các bạn quay trở lại này. Các bạn nhấn vào Submit Detail nha, để xác nhận nha. Rồi tiếp theo Aerobe sẽ yêu cầu chúng ta là tham gia vào group Telegram này, các bạn nhấn vào này. Rồi thì mình đã tham gia rồi, quay trở lại, nhấn vào đăng ha. Nhiệm vụ tiếp theo là follow theo dõi Twitter này, cũng như là like retweet bài đăng này. Đó thì ở đây các bạn sẽ tiến hành xác nhận bằng cách gửi link trang hồ sơ tài khoản Twitter của bạn nha. Ok, vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link trang tài khoản Twitter của chúng ta? Các bạn quay trở lại này vào Twitter của chúng ta nha sau đó nhấn mục hồ sơ này thì bạn quan sát ở góc trên này thì đây chính là đường link tài khoản Twitter của mình nha các bạn bôi đen này đó chọn sao chép này sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha nhấn enter để gửi này rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ join vào Discord này chúng ta sẽ nộp username tên người dùng Discord của chúng ta nha ok quay trở lại này rồi các bạn quan sát này ở góc trái dưới cùng này đó thì đây chính là username tên người dùng của chúng ta nha các bạn nhấp chuột trái vào để sao chép này sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha nhấn enter để gửi này tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đăng ký channel youtube này thì mình đã đăng ký rồi đăng ký cả hai kênh này rồi thì ở đây tiếp theo các bạn sẽ ăn lột username tên người dùng youtube hoặc là link kênh của bạn nha thì lấy link kênh youtube như thế nào các bạn nhấp vào biểu tượng avatar này sau đó chọn kênh của bạn ha đó thì vào qua sang này đây chính là link kênh của mình nhá còn dãy ký tự ở đằng sau này chính là username tên người dùng bạn ha ở đây mình sẽ sao chép cả link kênh nha sau đó quay trở lại này dám vào đây nhấn enter để gửi ha tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tham gia vào kênh telegram quảng cáo này các bạn nhấn vào a group inspector này ok thì ở đây mình đã tham gia rồi mình quay trở lại ha sau đó các bạn nhấn vào đăng để xác nhận này rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ follow theo dõi twitter quảng cáo này và retweet bài đăng aerob thì mình đã làm rồi mình sẽ nhấn vào yes để xác nhận này ok ở bước tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví web 20 hay là bsc binance smart chain của chúng ta nha các bạn có thể nhập địa chỉ ví này ở trên choconet này hoặc metamask ha như ở đây mình sẽ lấy địa chỉ ví web 20 của mình trên ví metamask ha thì chỉ thêm ý, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC, Binance Smart Chain B20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần ha. Ok, các bạn sẽ nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó quay trở lại nha. Dán vào đây này. Nhấn enter để gửi này. Tiếp này sẽ là một thông báo là thank you và xe, tức là các bạn đã hoàn thành xong airdrop nha.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 Khi người làm airdrop qua đường link của bạn ấy thì bạn sẽ có cơ hội nọt vào top 100 và có thể up tu lên 1000 luôn nha. Các bạn có thể quan sát thấy phần thưởng của top này thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn bạn cách để chúng ta làm Aerob của dự án Abit Game ha.